được gọi là con tôm được gọi là con tôm được gọi là con tôm được gọi là con tôm nhưng con tôm nhỏ lại không được gọi là con tôm con tôm là được gọi là con tép này không chỗ em con tôm nhỏ vẫn là con tôm đây rõ ràng ý chú là con tôm nhỏ con tép là con tôm nhỏ đúng không em không bảo con tép là con tôm nhỏ con tôm nhỏ là con tôm to hay nhỏ đều là con tôm hết thế, chú vậy hôm sau nhá chú cho anh nhìn con tép của chú à, xem nó có phải có tô không nhá em gửi anh làm Đó, nhưng nó nhỏ thôi con tép nó được thêm một cái nhớ nào nhớ này nhiều nổi hào luôn Ồ, ông làm sao rồi ông bớt quay đi con tép không phải là con tôm nhưng nó là loài tôm nó không phải con tôm thế loài người con người khác nhau hay giống nhau khác nhau đó ý hào nhá là con tôm hùm nhá loài chó, khác với con tôm nhau. ở ao nhưng con ừ. tôm hùm vẫn được gọi là con tôm vẫn loại loài tôm ok ok nói chung này có được gọi là con người không cái đấy nó lại hoàn chưa chắc cái đấy nó lại khác nhau hoàn toàn con chó bên ngoài Ôi, ờ. nó thế rồi